mỗi đốt mỗi đốt lớp bạn nào mà không thích lại là năm người Ui. Còn nếu không đổi Được dây đó rồi mà sao chạy Nó làm dấu ông nội dây Trời ơi đủ chưa nào Các bạn ơi Mỗi nước mỗi nước nước ai không có lại làm hai người bây giờ lòng đường lớn lên gì là biết tội các bạn rất là sợ gì à sợ mũi rồi sợ mũi sợ gió không gió thổi gió thổi thổi các bạn nào không ngồi xuống gió thổi gió thổi thổi những bạn nào không để tay lên da các bạn kế bên mời gió thổi gió thổi thổi những bạn nào không để tay lên má các bạn kế bên mình chạy dạ, ra rồi để thổi chưa có để chưa tay đâu để đâu gió thổi gió thổi thổi những bạn nào mà không phớt mũi của mình của mình nghe trời ơi các bạn này mũi của mình mình dơ tay qua mất mũi của ta biết không rồi thổi với thổi. hỏi những bạn nào không vỗ tay một cái vỗ tay một cái thôi gió thổi gió thổi. hỏi những bạn nào mà không hô ha ha ha gió thổi gió thổi. hỏi những bạn nào mà không hô hi hi hi hội với hội hỏi những bạn nào mà không đứng lên chơi chơi chơi chơi dây gió hỏi gió hỏi hỏi những bạn nào mà không tập trung lại thành một hàng theo tiểu đội và một đơn vị ngọc hiển nhanh lên Rồi, tắt cái đường, cái vụ này gối còn tiểu đội tập hợp tiểu đội một tiểu đội hai tiểu đội ba các bạn ơi đang giờ cô mày đang youtube nữa bên kia kìa bên kia nó nó quay đang youtube nữa nghe không chán rồi giờ các cô hướng dẫn các bạn những gì nói trình bày hả tiểu đội 1 bước sang phải một bước bước tiểu đội 3 bước sang trái một bước bước tiểu đội mấy à rồi sau khi nhảy sạch xong các tiểu đội đứng thành ngay tiểu đội của mình rồi tiểu đội ba tập trung đây người ta cũng như nhạc cảm nhạc nhảy theo điệu nhạc rồi tiểu đội ba đây à đúng rồi đúng rồi các bạn trong tiểu đội ba tập trung ở đây nè rồi các em các em tập thể qua đây đi qua tiểu đội ba là tập trung đây. đây các bạn đưa bóng về này đây đưa bóng đó rồi xếp này đây không trên bộ gạch lát đâu các em ờ, học sinh của cà ờ, rốt b ờ, tam hiệp các em có đến đây các em bước ra giùm anh cái các cháu học sinh đó các cháu học sinh của cà rốt b nè các cháu có đến đây các cháu bước ra giùm anh một cái và riêng các bạn đoàn viên nè các bạn nữ nhỏ đó các bạn nhỏ nhỏ con nè chúng ta sắp xếp thành một đội hình để cùng chơi với các em bạn nhỏ thôi nhỏ, nhỏ con thôi mời các em ờ, các em bên ờ, đây nè bước bước qua đây giùm anh đi rồi khanh rồi nè bước qua đây rồi học sinh của nhà lớp b các em lại đây đâu bước ra đây đi cho các cháu ờ, nhỏ nhỏ dưới tham gia nhảy lên tham gia cho vui các bạn bóc cái miếng dán phía sau ra rồi tất cả các bạn ờ, theo đội của mình di chuyển lên trên đây lựa mảnh ghép để chúng ta thực hiện mảnh ghép nhanh nhất di chuyển hết cái đội lên luôn di chuyển hết lên rồi cái đội và các bạn chúng ta tập trung lên để cố gắng hoàn thành mảnh ghép của đơn vị mình sớm nhất nhanh nhất chụp em nè đây nè chụp em nè À, trước mắt của tất cả các bạn đoàn viên thanh niên và các anh chị thì chúng ta được nhìn thấy à, đoàn viên thanh niên và các chiến sĩ chúng ta đang lần lượt ghép ghép của ở Việt Nam dơ cao lên cho bạn thấy à, mình nha các bạn chia ra từng chiến sĩ chúng ta lựa những cái bộ phận của cầu Việt Nam và chia theo từng vụ ba hạt phụ trách ở tuyến đầu đó là ở tuyến giữa và ở cái đại đoàn viên thanh niên của huyện Ngọc thì là dường như là có tiếng bộ hơn trong vòng ba phút anh đã ghép được không ảnh ghép nào và chúc mừng các bạn cố gắng lên khi chúng ta ghép ảnh ghép thì chúng ta không được để cờ của đơn vị của mình cô ơi cô nó nói cô ra ngoài để cho cháu chơi đơn vị nào làm cờ của đơn vị mình trừ đơn vị đó năm điểm À, chỉ loại ba hay, chỉ loại một hay quá đấy. Chúng hơi còn ép giờ chưa được mảnh ghép nào hiện giờ lúc nào cũng có không biết cái nào học tôi để cho mấy cháu nó chơi ừ, các bạn thanh niên của huyện Ngọc Hiển thì rất là hay ghét khúc đầu lên khúc đuôi rồi chết rồi đúng rồi đơn vị nào chúng ta ghép mảnh ờ, ghép của mình hoàn thành xong chúng ta di chuyển tiếp bên đây di chuyển qua bên đây à, di chuyển qua bên ngoài đem sản phẩm đi ra ngoài đem cái sản phẩm á đem cái sản phẩm đi ra ngoài cầm cái cờ của đơn vị mình đem cái tác phẩm của đơn vị mình di chuyển qua đây coi chừng rớt dán cho nó kỹ chừng rớt rồi rồi xong rồi rồi rồi rồi rồi rồi để hình đâu để hình đi theo đâu mấy đứa nhỏ nhỏ nè tham gia nè mấy chị lớn lớn quá nè biết một hàng dọc quay hướng về đây quay hướng về đây một hàng dọc có mấy bạn nói không biết hàng nào hàng dọc luôn đứng hàng dọc vậy đó rồi các bạn có năm các bạn có năm tiếng đếm để xếp thành hàng nếu trường hợp năm tiếng đếm xếp không ngay hàng thì ở lại sau tất cả các bạn chỉ trình nhớ năm bốn ba hai một ok xin cảm ơn các bạn Bây giờ á đơn vị huyện ờ, Ngọc Hiển Chúng ta có 10 giây để tạo một câu slogan thiệt là ấn tượng cho đơn vị của mình 10 giây bắt đầu 10 9 8 7 6 5 4 Xong nha Ngọc Hiển Chưa có điều trừ ba điểm ghi vợ dùm nè hai ba ngọc thiến cũng chưa đều giống như học tiểu học vậy đó làm lại ngọc thiến rồi hồi chưa có ba bạn không có ăn chưa làm lại ngọc thiến hình như cả đội không ăn luôn làm lại ngọc thiến rồi xin ờ, cảm ơn các bạn xin mời ờ, mỗi thành viên chúng ta nhận một cái chai nước buộc dầu thắt lưng của mình Đây, bạn vợ chai nước giữ sẽ thành mặt hàng y như vị trí rồi sau đó chúng ta mới buộc vào thắt lưng của mình Chưa hàng đi em đơn vị của bạn chỉ có 10 thành viên thôi cho nên là chúng ta lấy 10 chai nước không lấy nhiều hơn 10 chai đơn vị lấy nhiều hơn mỗi đơn vị lấy nhiều hơn một chai trừ 5 điểm đầu tiên cho bé bạn ờ, nhỏ nhỏ đi rồi sau đó đội trưởng đâu đội trưởng đâu đội trưởng có đơn vị đâu Đẹp. đội trưởng có đơn vị điều đâu tiên làm đội trưởng đi tiên đây em là đội trưởng có đơn vị điều nhận lấy gô cây gọ vẽ lông nhiệm vụ các em đếm đủ 10 ờ, bé thôi tên đơn vị tên đội câu slogan của mình số dạ. lượng thành viên và sau đó dùng màu ở trong đây đánh dấu trên mặt thành viên của mình theo cái màu đó xếp hàng xếp hàng xếp hàng xếp hàng ghi tên đơn vị em nào ờ, đếm đủ 10 em thôi rồi, rồi có nhiều chúng ta ra ngoài cổ vũ à, đủ 10 em thôi rồi ờ, chúng ta ở ngoài cổ vũ đây chúng ta xếp thành hàng dọc quay hướng về đây à trong vòng 10 tiếng đếm tiểu đội chúng ta không xếp thành hàng thì ở lại cái chiều đúng không 10 cột vô cột chai nước vô tám bảy sáu năm để ok đâu ba đội rồi đội trưởng đội đây đâu giấy ok ghi tên đội rồi cái cái khăn cái khăn cái khăn con gái lấy khăn lên con gái vừa vừa đổi vừa vừa còn hai đổi nữa anh gì con nhảy bò bò đi ông ghê người ba chân nhảy bò bò là bố đâu cái thằng quay nè nhảy nè hai người thọc chưa nhảy tôi đã ê rớt sao bẻ ra bẻ ra người miếng nhỏ nhỏ chia ra ăn mình nên sao ăn nổi <laughs> chia ra cho bạn miếng miếng <laughs> ăn hết trái rồi đó mới đi đó <laughs> thôi giờ bỏ đi giờ bỏ đi dân ngay dây luôn rồi Ăn chưa rồi? Ngay dây luôn rồi lên lên lên, bổ không ăn hết chưa? Trời nhìn nó ngon quá à, còn miếng nào lên kìa miếng Dạ, còn miếng rơi kìa Còn miếng rơi kìa cầm trời đi, Cầm vô, cả thời ăn xong rồi phải không? Ra chung cung Nè, cái này là chai nước đợi nè, giữ không được uống chứ đến giờ uống. cùng nha Cái gì á, anh sợ đi không biết chờ đi quay lại ông vô hết vô trời đâu còn kìa miệng nó ngắn trời vừa đi vừa ăn hết đấy lên lên trời ơi cái tay tôi đã bể rồi trời trời má ơi chỉ cái tay của tôi bắt dài đi Ủa làm cái gì cô? Bắt con cá Có thằng ơi coi đi con Từ từ bắt, bắt từ từ chụp ngay đầu từ từ thôi Bắt quá bắt không dính á Chụp đầu đó, chụp đầu đó Chụp cái đầu đó Để đâu? Cầm, cầm, cầm ra Cầm ra con giữ về tới vị trí cuối cùng Nè để vô đây nè đây nè, tiếp bạn bắt kìa Trời bắt dính cái đuôi luôn kìa Ghê vậy Cái là loại chụp cái đuôi Bước ra sắp hàng nhanh lên Lên lên đặng di chuyển ăn cây nó kìa ra đưa ơi tao rồi đưa ra đưa ra đưa ra đi nguyên ừ, ừ, ừ. Ờ, mà đâu mà đâu ăn cây này mày cá nướng sao để ăn à, nướng khác không bỏ luôn á vừa lửa thôi lửa quá nữa ấy. mày cho nó nằm ở dưới luôn cho thì gót xuống luôn báo giờ đây gói cá ơi gót xuống luôn đổ đổ lại đổ kìa thôi rồi bỏ cửa vô Ê, từ từ, chở nắp lên bỏ cho nó luôn Như nấu cơm gì đó Cứ như nấu cơm than lò chứ được Rồi, ok Vô Rồi đó rồi lên Ủa sao chỗ là không thấy cái lửa nào hết mà cháy ra ngoài Hỏi lửa vô mấy cái cò đi mà hồi xung quanh cháy Nấu cơm vậy đó như là để than lên vậy đó ờ, nó cháy lan đi ra một nó cháy lan cho một Rồi Rồi đâu là cơm mà cháy rừng giờ nào Xói đi xói đi Không Lấy cây lấy cây dập xuống cho nó tắt đi ở phía ngoài dập dập cho nó tắt đi chứ mình nói không sao hồi nó ấy sao ừ nó xôi dữ rồi đó coi chín rồi đó Ô, chín rồi chín rồi đã chín rồi còn cá ra nướng hồi đem cho chú đoan ăn nha cá đó chú đoan ăn chứ không ai ăn được cái gì Nếu nào còn cầm mấy quẹt chim không? Ở đây nè, đây. Ở đây nè. Đây nè, đây nè. Ăn quẹt rồi.